sinh dung dịch tế xịp chúa Chiếu nhi lì lật Xí lùng hề Ta pha nên vua chầu như cháu Mai mai tòng game Sẽ can chiếu nhi lì lật Yang vua tì Mai on lọ Can lùng nên con nhi hòa Xe lùng Dĩnh hiếu Lọ nín vua tì Mai on lọ nã dùng miền mấy dấu tòng hãy dùng nên bua khủng yang chéo như cháu hang mười cho mười hạt như hòa phái bùn yê bùa chiến ơi chiến sầu thố bùn yê như cháu uốn hai căn lùng mười nhê lê nhì yê nhìm chiên mảng chiến mười nhê yết xuống liền yê chiều mái chụt nháy Yê hộ liu mây bèng phim như lấy. Yê diều lồng trình dình hiếu chênh mây. Yê ỏi can mây nhê lời nhì. Thố dễ liu mái tung quảng chàng yê. Ỏi chụp muang chiếu nhê lời lặn. Hầu sang miền ỏi rụn hắng hải nò cầu tụ nên cần nhê cháu trình dính xe ở chủ ơi chiến mười nhi quả dầu ye lồng rỉnh hiếu lò mày thố bùn ye máy tùng lầy gọi mười nhi lỉnh ye cho mười nhi quả sàng chiến ye nhìn hiếu quầy bùn ye máy bám chuối tỏng mày ô chéo à ye chênh mày thố giàu mày nhi lầy nhỉ ye Yêu lòng y nhé dùi mây chun giang, mây nhé dùi con nhé giật xuống lấy. Yêu ảnh hay, mây con nhé hòa, đồng ảnh hay, giật xuống chín trời. Yêu ơi, phê phán, mây hạt nhé hòa, và mặn tiền mây nhé trao lù. Yêu ảnh hay, mây nhé lời nhé. Yêu mấy hay là khu mây nhé hòa can chiếu như lấy tu on lọ thô dầu lồng bún mây như bầu Vậy bún yê tu chàng chén và can mây như hòa thô bún yê như mù chinh mảng tu chuốt yếm mây như lệ lạt bùa hong như xỉ yê yếm lù đĩa dầu tình chép tăng pá như miền thô mấy tùng cho mây như liền bình yê ye keng chom hiếu chan chan chang mây nhẹ lệ thảo bà diêu chúng ỏi bài nhẹ mây hém chênh cằn hồ xe chủ chiều nhẹ miền tôn yang phiên lê mây nhẹ liền quá tệ thố cho quảng yên chủ nháy chủ miền mảng phía nhẹ xì chủ yê lồng hòa bãi cún dầu lô nhê miền rồi chiến trang làng hỏi ia mời nhê bầu phê pháng mời nhê lầy nhỉ mời giáo nhê yết dũng quả bun ia ản hơi yà dầu dạ ia trang làng nhê miền liệp ấy can chiếu nhê lầy lặn ia nhê mảng sen hang chủ dìa thảo nìa buông thổ chịu mì như hòa thành yê như mạng ẹn phiên chia tài yê con yê chủ như cháu mì à tao yê thổ cho mì như lì nhì giàu yê thổ mì thành yê mình bẹ mì hạt như hòa yê chiều phê phán mì chủ như mùa hồng xì yê nhìn hiếu giàu tu khâu thăng dụ dình nò thố chịu mây như hòa thịnh ye hén chia tài thố mây bun ye lời gọi cha như cháu và gọi ơi giáo mây như lời lạt ye ye kín diệt chua như cháu rằng ye gió mây như lấy ăn chén ye như giảm dạ hiền ô chéo à yêu khảo uốn mây, giàu nhê hòa Thố mấy tuồng Bùn yêu rụt nhái yêu ỏi thiểu can chén mây nhê liền nhê cháo Quầy chủ mây, Bùn yêu bỉa nhau chám chén pháo Tao cao thố thành bỉa nhau Ô chéo à Thố giáo yêu can mây nhê lời nhì yêu chiều can mây thảo tàu thảo mũi thố bùn yê mình bẻ quỷ bùn yê hai căn mây nhê lây lạt ya dạ lùng dình hiếu ơi chiến dấu thố tò yê căn mây nhê liền nhê cháu quỷ dù nái tiêu cháu yê ảnh hơi hại thố bùn yê mày hiếu ỏi lùng mây chào nhê hòa mái dễ khủng tàu lời chinh thố máy tùng bùn ia huyên mẳng máy làm lồng nhê xì thố bùn ia ia mày nhê cháo tụ chàng màng thố mày ơi chén mày lãng nhê hòa dầu quẩy ia mày nhê bầu xe quẩy thai mày vô tế lãng nhê hòa thố thỉnh ia lời gọi cầm dĩa chủ nháy nhê xì 为主妹như lấy xe lộng hải. Yên ngộ mây hạt như hòa, với chủ mây bàng phim như thố bùn yê tụ giảng chén. Khảo chiếu như lầy lạt, ô chiếu à, thố bùn chinh mây chếp chua nhìn hám yê. Thố chiếu mây lãng như hòa diệu yê ye chiều mai hòa tao huất ye vua tây miền với dù ye khảo mây như hòa thô mời mấy tùng gió chiên lấy như hòa chuốt rình ye như dùi với dù mây như lấy bun ye mai làm thám tóng ye ói chăn chăn ơi chén mây như lấy là tháo yệt liu yệt sế ye chiều yang bùng gọi như cháo với dù yê ơi chiến mây hạt nhê hòa. Yê ỏi yêm hùng tía nhê giảm hiền con mây hạt nhê hòa. Yê chúng mái dù nhái. Với dù yê ẩn hấy mây nhê liền. Xe tùng yên hám nhê. Yê thai mây nhê liền. Xe tùng yên hám nhê. Yê giả phê phán mây nhê lây nhê lây là xe khảo tu uốn nhé. Chàng chiến mây chào mây nhi bầu lại nhi hòa. Vậy dù mây nhi hòa bùn yê mà làm thám tổng. Mây lạnh nhi hòa bùn yê mà mạng chàng. Yê chủ nản chi nhi chàng hồ chiều on yê nhi hiếu. Dầu màu nhi miền mái tình liều nhi huất yê. Mpà 也没累过，没你累了。ô chiếu à, ye chẳng tu mười lồn hỏi bùn tài như lấy, chiều on ye nhìn hiếu, ye quạt miên ngoài miên, quảng mây như lấy lạt, ye chia chia hải thắng oi dục tấu nò ye yếm lùng đĩa tình xếp nhẹ tóng, mây như lấy nhỉ, bên ye nhẹ dung. Ô chiếu à, yêu lung muốn chẳng chẳng mười nhẹ mình, Dạ ơi chén mười nhẹ lầy lạt, Yêu ơi chén mười hạt nhẹ quả châu, Nái xe yêu nhẹ ổn lọ. Chòm hiếu, hoàng chiếu nhẹ lầy lạt, Chiếu bền yêu nhẹ buồn, Yêu lạnh ơi chén mười nhẹ quả, Yêu lùng dình hiếu, thơ mày chiếu mày lãng như hòa khó liền ia yên hám thảo ia yang như tiêu tiêu cháo ia chiều phiên duẩn tai ló mây giáo như yết dung hòa ia xếp xếp như căn mây như liền dung mấy ngày mấy cún ọ miền trang hàng đồ ia ia dung mấy là khu mây như lầy lật đã muốn ia chia xin tài chênh mây quầy mê, bèn phim nhê lợi. Ta phan, thai mê. ơi chén mê hạt nhê hòa, dấu vua tầy. Yê chào nín vua, dấu tỏi. Ô chéo à, mê dịp chua nhên hám lùng đĩa miền. Thố giáo, mê nhê lời nhê, yê. Chéo nhê, lê lạt, mai trà chín. Ô chéo à, mấy chiếu mấy như hòa châu lồng bún mấy như bầu thố thấy bún yê mai chồng mình chào vần trang với dù yê xiến mấy như liền yê mấy kèng chủ khấu vô trần, yê bám chú ý châu tòng bà y trần, yê ơi chén mấy như hòa, mấy xe lồng mấy châu như và châu lồng thố giáo mấy như lời nhẹ yê châu máu như miền con bẻ hỏi ia bà ia lồng dình hiếu can mây hạt nhi hòa nên bùa nhê hiếu hùng bà ia ảnh hấy mời nhê lầy lạt ia chủ khấu xe lồng nhê quầy bun ia hộ lìn mời nhê lầy nhê mời nhê dùi con chuốt nhê lầy lạt quầy ia cầu mai làm lồng chia chín chín hoàn hoàn chiêm nhàn chiếu nhé lê là xe bàn phim nhé mới nhé bùa giấy yê tài anh liệt yê thô bùn yê biển hiếu quầy bùn yê tụ hộ lìn mới nhé lìn thai mây vô tề miền buồn yê diệu ảnh hấy hải quầy dù yê khẩu mây nhé hòa mày làm thắm tóng ô chiếu à ye hiếu tu mày xem nhẹ hòa xe bằng phim nhẹ ya dạ hiếu tu ye chủ xỉu khấu xe mày chịp chua nhẹ chấu thố chiếu mây lãng bun mây nhẹ bầu nhẹ quả lồng mây chịp chua hám miền nhìn hiếu on ye nhìn hiếu thố mây khó liền ye bùn ye tu chàng chén Vậy chủ mây nhẹ lời lạt bùn ye ản hay thô bùn chèn hô như miền chủ nhai Vậy chủ nên bùa mấy lồng lấy nhẹ hỏi ia Ấm bà ia cần ế Ia về phán mê hạt nhẹ hòa Thô bùn thai mê quá tề huyên duẩn tài lò ia Vậy bùn nên bùa hiếu tụ mê nhẹ hòa thố bùn ye nhì hiếu ơi chén mày nhì lời nhì và mấy mai tòng game quầy bùn ye mấy chuột nhái tàu cầu thố chiếu chiều chúa ye nhì hiếuจะเก่งจัวเจนอ้อยตู้มยnhì diều ên ye khảo mày nhì quả mà làm thám tòng ye chúa cao mày ơi mày lãng nhì quả chấu chính chúng búa mẹ ye nải cả mây hải giản chính on ye nhìn hiếu ye sen hang nom táp a ngủn tiêu nhê đột bùa kháng chiến tàu xiếu cung ngoài bà ye mới là khu mây nhê lời nhê mây nhê bao ỏi chủ tía đồng hải lão mây thảo hải giản chính xiêm hỏi ye qua tề miền nhê chuối châu máu mấy ơi mày nghe lời lạt nghe miền vết khuất ỏi hỏi ia đó mày nghe giật xuống liền khảo tu uốn nghe nên bùa còn bẻ hỏi ia thố thành ia nên bùa khá tề miệt ia bùn ia mấy mài màng yêm lùng đía, ấm bà ia mấy quảng mê hạt nhê hòa mời chiếc chua nhìn hám miền chiều thô xìa chuốt yê nhê mèng hồi bun yê hay ơi chiến mày nhê dùi con nhê hòa xiên chéo nhê lây lặt ô chéo à mày nhê hòa yêm lùng cùng ngoài liệp uốn thảo diện liều tòi chia tòi mày xe chiếc chua nhê mày liệp pam kên tài pam kên chiều yêm chiến thảo y chẳng chiếu bê hạt nhê hòa nhiệt chúng yếm chiến thảo ỉn hồi quê trụ màn muột xê bền mây nhê bầu. si con mây nhê lê lạt bái chế bun yê ản hay yê yếm khâu nàn cả nhúa chúng chủ miệt mía yê yê liu mai là khu mây hạt nhê hòa quê trụ mây lồng mây hạt nhê hòa bun yê tu chàng chiến miền thố diệu yê với chủ yê ơi chiến mây hạt nhê hòa ọ miền chúa chiến ỏi tài yê bà yê ỏi sám mảng mây nhê lầy lặn yê buột màn xì mai nín nhê xấu màu bà mây nhê liền cho kinh trắng hề tham chiếu nhê lầy lặn ô yê cho kinh tham mây nhê lầy lặn ye giang hoi mai tình liều nhê phẩy phăng, mây nhê lình chan chan yếm ye nhê hiếu chiều bún ye mai chồng mèn cao chấm ye nhê vịn vang ye cầu hám tút thông ye nhê yết xuống phình sang vậy chủ ye phẩy phăng, mây giàu nhê hòa bởi miền cổ miền ye cầu mình bẹ vậy dù ye ơi chiến mây hạt nhê hòa ye hạt chén mai bùn ye nhẹ chào yang yết chung ọ nhẹ chào Quầy bùn ye ơi chén mời nhẹ hòa chầu ye mai lời gọi mời nhẹ lời quầy chủ mời can chào chế ye ye sấy liu mời nhẹ hòa, sẽ kênh cam hay yếm ye nhẹ dùi chúng cầu ca mùi tòng ye khẩu mời hạt nhẹ hòa, thành ye biển hiếu quỷ nái ye dòng hải yết chung cha nhẹ cháu chiếu nhẹ lệ lạt sen hăng nôm tăng mây ye hòa sen hăng tăng chiều ye nhẹ châu bìa ya châu ye cháu chẳng nhẹ răng ye hô chén liệp ngàn hòa ya lẹn ơi chén bàn phim nhẹ lấy châu ô chiếu à ye chỉ kênh xỉu khấu nàn hia hay thô mày chiếu mày nhì hòa bún ye tu chiang chén ô chiếu à thô chip ye nhì duy cheng nhì hòa bên chĩa nhì cả nái ya dạ giáo ye hiếu tu mày nhì lấy ye nhì mèng chan chan chủ cầm dĩa nhì xì mpa ye mày là khu mày nhì lấy lạt ô miền Trang khẩu ỏi lốp yê, bà yê mấy lời gọi, mê hạt nhê hòa. Mê giáo nhê hòa, xê yê yết liu, dịp nhê buồn. Yà dạ bún yê nhê hiếu, ảnh hơi hài. Yê liệp tình hiếu, can mây nhê lời nhê. Yết liu, can thảo tàu, thảo muối. Khảo chiếu nhê lời là tú lũng, mai y tiểu hiếu nhê miền yê dòng hải m bà yên hắm mời nhê lệ lạt mời dầu yê bình nhê tóng yà dầu yê nhê thòng bài yê khảo mời nhê hòa mai làm hắm tóng dầu ó nhê miền à biểu gọi yê mà quầy bún yê hay can lống yê nhê thiên hùng hạt nhê liền thó chiếu mời lạng nhê hòa ba chân yê bùn yê tu chiang chén yê mà làm thăm nhẹ giả thố máy tuồng bùn đót quẩy bùn yê máy chủ nháy thố bá chén yê yê chiều yêm tụ lồng giả chan chan thai mây nhẹ lầy nhẹ mây game máy ơi mây nhẹ lầy nhẹ nhẹ miền nên bua cú quải nhẹ dậy xê máy lầm lồng mời cho lùng đĩa nhẹ ọ miền phun hăng thịa gái nò 为那也他们要你话，也心情为主也感谢美，也也感谢美xem dạ như hòa. Ôi chủ ơi chém chéo như lầy lặt. Ye dầu như xe bàn phim họp như, thố mấy tụng quảng ye yêm, chạy ye quá tệ như bùa đĩa. Thố bèo chén mày như bầu bùn ye tụ mái tuồng buôn chầu màu nhẹ miền chảy yê yê chúa cao mây nhẹ diệu ên cháu mây chầu chẳng mây bèn phim lẻ nhẹ hòa yêm chiên chúng mái giang ạ thô mây chiều mây chẹp chúa nhẹ hám miền tàu mây nhẹ bầu và thô dạo mây nhẹ lầy nhẹ yê yê xe mây nhẹ bầu thô bùn yê biển hiếu 为本也明白，没教你话，就顶嘴你讲hồ thảo á,为主面把没你累lạc. Ye sẽ kinh hám mây như liền cầu chấm chiêm, chúng cầu chấm chiên chiêm. Về nái, ye giang mây hạt như hòa, ye hải, ye chúng chá như cháu. Ôi giang chiếu như lời mới giáo như và kinh phẩy phủ hài. Vì nái, ye lùng hiếu can chiến mình. Mới như và phó gọi xe nắng chịu giang nò. Bùn mấy nặng hiếu chăm như miền biển hiếu. Ye mong gọi dùi tháo chìa hè hè nhẹ. Vì dù ye sẽ kinh ỏi mây nhẹ liền. Thố phim mặn ye ya khó liền ye tháng mây châu chia quên hám mây nhê mình quá tề miền thố mây lồng mây nhê hòa bun yê nhê châu bìa hay trái tú chén, và máy tuồng bun hải nhung chuối cún yê thố thành yê biểu đút chảy yê quá tề miền quầy bun yê hay ơi chén mây hạt nhê hòa thố mây nhê hiền chịu giang mây nhê bầu và thố giàu mây nhê lầy nhê yê ye nhé uom mùi liều diện hang đỗ nô với dù miền mấy ơi mày nhé lầy lặn chiếu nhé lầy lặn xe bang phim nhé ô chiếu à mày xe bang phim nhé mày nhé lầy lặn giả chính nhé mày tỉnh tài nhé lầy nhé xe họp nhé giả bang phim dình ye nhìn hiếu chia chia hải hang tàu búa chén nô Vậy dù yên nhé vinh vắng là khu mây nhé hòa. Mây lãng nhé hòa xây liu Hiếu tu khảo tu vấn nhé. Yên mây nhé bầu giản hâm hải. Yên dấu phái dù miền mảng phía. Mũ bà yên mãi là khu mây hạt nhé hòa. Mây xe bèn phim nhé. Dạ dệt liu bèn phim mây nhê lê lạt và chiên yê chủ tô nàn giàu khấu bà mây nhê liền bún yê dền dầu mây giáo nhê hòa dệt liễu bang phim nhê thố bún yê mình bẻ quầy bún yê tụ chàng chân tàu cao thố chiếu diều ô chiếu à yê lồng dành hiếu hiểu chân mây thố tàu yê Ye chiều ơi chén mây, nghe lời nhỉ. Ye hiểu chén mây. Thố diều yê, quầy bun yê hay ơi chén mây dạo nhê hòa. Luôn mấy càng chăng, yê chia xin hiểu mây thỉnh. yê khẩu mây nhê hòa mà làm thám tỏng. yê chàng muốn nung chén mù chiên, quầy phê phán mây lãng nhê hòa. Chiếu mây chiệp chúa nhên hám miền, thố muộn ye nhê chìa. Ô, chéo à, thố chiều mây nhê lợi, bèo ye nhê mẹn. Ta, ọ chả ấy, giấy ye vỡ tẩy miền, thảo phát nạ. Nên bua lời cô, mây nhê lời lặt. bà chéo à, mây yêm nít phát, mây nhê yết chung liền, giả dạ chiên yêu quỷ hộ mây giáo như hòa hiếu tụ lao hạ mây giáo như hòa nhật liệu liệp quân tàu cầu thố chiếu thịnh thố mạng bọt yên nhê khấu nạn và diều yê quầy chủ yê máy là khu mây nhê lê lạt thố thịnh bền yê nhê xì và chùa yê chiều mây lẽ nhê hòa thố bun yê tu chiang chén châu ó nhẹ miền mái hài tu diệu nìn bùa mái can mây nhẹ lây nhẹ ô chéo à mây ra kênh kho liền miền hải thó chiếu mây nhẹ lấy bùn ia mai mảng chiang chén chơi ia chào ia tỏi tịch nhẹ miền chấm hải bà ia mái lời gọi mây hạt nhẹ hòa ia bọt mái diệp chua nhẹ miền chiều yêu hài. Quầy dụ nhìn bùa mái ơi mày nhê hòa. Xá mạng cả yê đồng hài hám mây hạt nhê hòa. Thố chiều mây chiệp chúa nhên hám miền, bèo yê nhê mạng. Mây nhê hòa rút chún con xe chiên lấy. Mây nhê dệt xuống cùng phim nhê lấy dệt liều yêm. Tình hiếu can chiếu nhê lầy lạt dầu lô nhé miền mái lồng lấy nhé hỏi ye bà ye nhé hiếu cầm dĩa nhé xe mời nhé hòa ye quẩy mời nhé hòa ản hay tháng miền tu sáng tài nhé cả nái sám nò ye dong hải yêu hải yết chúng còn bẻ nhé quả bà yên hám hải mời nhé lầy lặt quầy mây bàn phim nhê lấy, yê dịch hoi chênh mây xìa dùn thám mây nhây lấy nhây miền tu bèng on chấm và mãi mãi hải nhung hải bùn nín bùa đi chủ đỏ ô chéo à ye chúa chén mây diều ye yê giả ơi mây hạt nhây liền châu yê nhây hiếu ơi chén mây nhây hòa yê chắc kênh thám hải mây nhây hòa yê ơi chén mây hạt nhây phái nhây hòa với dù yê nhê tiêu tiêu cháu yê mây nhê giảm hiền. Thố chéo thịnh Ô, chéo à, thố bùn yê hiểu nhê xin chĩa thảo mây nhê giảm hiền. Yà chiếu mây nhê hòa bùn yê biển hiếu. Thố bùn yê châu nhê hòa thảo mây nhê giảm hiền. Thố chiếu mây nhê hòa diệu yê ye nye duy mày oi con chuot cheng nye hòa, wei zu mày jiao mày nye lời nye ye ye nye biệt oi bảo dung con mày nye hòa, wei zu mày nye ye dung ling sẽ bang phim nye thố liều lời chàng mày nhé bùa thịnh ye Vậy dù ye kín liều mày hạt nhé hòa Ô chéo à Ye kênh ỏi tu mày nhé diệu yên mây nhê lê lạt và bùn ia ản hay. Thố bùn ia, tu chàng chén, quầy bùn ia hải chênh mây. Thố bùn mây nhê lệ thịnh ia. Ia miên tổng cháu, tháng bà kỳ dung tỉnh lại nò. Thố tài lò mây nhê bầu. Quầy chủ ia, mái là khúc mây nhê liền.